Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam la nabiyya ba'da Hijab của phụ nữ Muslim Hijab là sự bảo vệ phụ nữ khỏi bị tổn hại an toàn cho người khác khỏi sự cám dỗ và bảo vệ xã hội khỏi rơi vào vực thẳm của tệ nạn và dục vọng. Hijab là quy định bắt buộc đối với phụ nữ Muslim. Ra lệnh cô ấy phải hijab đầy đủ trước mặt những người đàn ông có thể kết hôn với cô ta, ngay cả khi những người đó là những người nam trong họ miễn sao người đó có thể cưới được cô ta làm vợ và người đó không phải là người mahram của cô ta. Hijab của phụ nữ là việc che kín toàn bộ cơ thể ngoại trừ gương mặt và hai bàn tay và phải phù hợp với các điều kiện sau đây. Thứ nhất, vải phải dày và không nhìn thấy được những gì bên dưới. Thứ hai, trang phục phải rộng, không mô tả được phần công của cơ thể như quần áo bó sát. Thứ ba, không phải trang phục nhằm thu hút người khác phải. Thứ tư, không xịt dầu thơm khi ra ngoài, nhất là ở những nơi có nam giới. Thứ năm, trang phục không giống quần áo của nam giới. Và thứ sáu, trang phục không giống cách ăn mặc của những người ngoại đạo. Thứ bảy, không ăn mặc loại trang phục độc lạ nhằm nổi bật hơn các người bạn đồng lứa. Ngoài ra, bất cứ trang phục nào không đáp ứng được các điều kiện này đều bị xem là sự phô bày cơ thể, là hành vi bị Allah nghiêm cấm và trừng phạt. Người phụ nữ Muslim cần phải tuân theo và phục tùng mệnh lệnh của Allah tối cao và mệnh lệnh của sứ giả của Ngài Sallallahu Alaihi wa sallam, để có được sự hài lòng của Allah và thiên đàng của Ngài và để thoát khỏi mối đe dọa như bị Sallallahu Alaihi wa sallam đã khuyến cáo. Sinfani min ahlin nar lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun ka'athna bil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usahunna ka asniyatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha có hai loại người thuộc dân của hỏa ngục ta chưa nhìn thấy hai nhóm người đó một nhóm có roi như đuôi bò mà họ dùng đánh người và nhóm khác là những người phụ nữ mặc không kính người mặt tựa như không mặt không đoan trang lạ lời đầu tóc của các nữ đó tựa như bướu của con lạc đà ngã nghiêng họ chẳng được vào thiên đàng và không ngửi thấy được mùi hương của thiên đàng dẫu cho mùi hương của thiên đàng được ngửi thấy ở khoảng cách như vậy như vậy hadith do muslim ghi số 2128 Allahu a'lam wa ahkam